thì hôm trước thì ờ, mình cũng có đi chia sẻ cho em chơi và tham khảo thì ngày hôm qua thì kết quả của chúng ta ra thì về cái đề chạm này của chúng ta thì chúng ta vẫn chưa ăn được lô khung ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 54 anh em nhé đó ăn được con 54 ngày đầu tiên cái chạm 6 ngày đầu tiên của chúng ta thì vẫn chưa ăn được thì ngày hôm qua thì đề của chúng ta về con 49 à, hai hôm về đầu 4 anh em ạ hôm trước 45 hôm sau 49 thì chúng ta chỉ ăn được con đề con lô của chúng ta là con lô 54 thôi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 nên là anh em cân đối vào giao lưu trực tiếp thì anh em vào không thì thôi anh em nhé rồi ok thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình này đường cầu đài lôi tuần của ngày thứ năm thì cái đường cầu này thì mình cũng test qua rồi thì nó thường thường là khung đến ngày thứ tư ngày thứ năm nó đã ra anh em nhé thì anh em cũng để ý cho mình và anh em test lại <coughs> thứ năm này ngày mùng 1 tháng 12 ở giải đặc biệt kết hợp với lại giải 5 hai con này chúng ta ghép vào nhau chúng ta có đề lôi tuần của ngày thứ năm này bộ đề 12 121 <coughs> này 171 này 626 này và 676 chúng ta có 8 số thôi để chúng ta lôi tuần thứ năm ngày mùng 1 tháng 12 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 76 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 7 này ăn thẳng con 76 này và ăn trong bộ đề 12 tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần đề về 07 này ăn chạm 7 này 79 này thứ năm ngày mùng 8 tháng 12 này thì chúng ta có đề chạm 5 và bộ đề 03 bộ đài 03 của chúng ta đều có 030 này 080 này 535 này 585 để chúng ta lùi tuần thứ 5 ngày mùng 8 tháng 12 này <coughs> ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba này ngày thứ ba đề về 15 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 5 này thôi tiếp tục ngày thứ tư đề về 80 thì chúng ta đã ăn được con đề 80 này trong bộ đề 03 anh em nhé tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ ba này thứ tư này thứ năm đề về 59 thì chúng ta ăn được cái chạm 5 anh em nhé tiếp tục cái đường cầu này để chúng ta tiếp tục lui thì chúng ta có chạm không bộ đề 05 bộ đề 05 của chúng ta thì có 00 này 55 này 050 này bốn số để chúng ta nuôi tuần thứ năm ngày 15 tháng 12 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba này đề về 05 thì chúng ta đã ăn được chạm không này và ăn thẳng con 05 trong bộ đề 05 tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm bằng tuần thứ hai này thứ ba này thứ tư này thứ năm ngày 22 tháng 12 này thì chúng ta có đề trạng 4 và bộ đề 24 trạng 4 này bộ đề 24 bộ đề 24 của chúng ta lần lượt là 242 này 292 này 747 này và 797 để chúng ta lôi tuần thứ năm ngày 22 tháng 12 này ngày đầu tiên chúng ta không ăn này ngày thứ hai để về 34 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 4 này thôi tiếp tục ngày thứ ba này ngày thứ tư này ngày thứ năm đề về 97 thì chúng ta ăn được con đề 97 này trong bộ đề 24 thì theo cái đường cầu của mình test ấy, thì à, đa phần là nó ăn đến ngày thứ năm là nó ra rồi nó không vượt đến ngày thứ sáu thứ bảy nên là anh em cũng có thể là tham khảo cho mình anh em nhé khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ tư đề về 4 năm này ăn chạm 4 này chạm thì cái tỷ lệ lúc nào nó cũng cao hơn nên là anh em cân đối làm sao cho nó hợp lý là được anh em nhé thì cái tuần này của chúng ta thứ năm ngày 29 tháng 12 của chúng ta thì chúng ta có cái chạm 8 anh em nhé chạm 8 và bộ đề 23 Bộ đề 23 của chúng ta thì có 232 này, 282 này, 737 này, 787. Để chúng ta lui đến thứ năm tuần sau cho mình. Anh em nào không trùng cầu thì chúng ta chỉ dừng lại mức độ tham khảo thôi anh em nhé. Không có gì là chắc chắn cả. Đó. Chạm 8 và bộ đề 23. 8 số. Về cái đường cầu lô khung của chúng ta bạch thủ lô thì anh em để ý luôn đây cho mình này 5 hàng tuần anh em nhé giải nhì này chúng ta lấy con đầu tiên và con cuối cùng hai con này chúng ta ghép vào với nhau theo đường mũi tên này <coughs> để chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật này bạch thủ lô 90 khung 3 ngày anh em nhé ghép theo cái đường mũi tên này cho mình thứ năm để chơi thứ sáu thứ bảy này chủ nhật này ngày đầu tiên không ăn này sang ngày thứ hai thì chúng ta ăn được con bạch thủ lô con 90 nếu anh em đánh ở cặp thì chúng ta cũng ăn được cả cặp 0990 anh em nhé tiếp tục khiên xong phải đợi thứ năm hàng tuần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 thứ năm ngày 15 tháng 12 thì chúng ta tiếp tục có bạch thủ lô là con 20 anh em nhé ngày đầu không ăn này ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 20 này đó tiếp tục khi ăn xong lại đợi thứ năm hàng tuần thứ năm ngày 22 tháng 12 thì chúng ta có bạch thủ lô là con 82 để chúng ta nuôi thứ sáu thứ bảy chủ nhật ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn được <clears throat> sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 82 này anh em nhé 82 của chúng ta về giải 7 này thì những cái đường cầu này mình chia sẻ cho anh em thì mình cũng đều test qua rồi anh em nào rảnh thì chúng ta có thể xem lại xem kỹ lại thì tránh cái trường hợp nó nhầm lẫn anh em nhé <clears throat> thì cái tuần này của chúng ta thì có bạch thủ lô là con 85 anh em nhé bạch thủ lô 85 <coughs> mọi người lên lót cho mình là con 58 vào lúc nào mình chia sẻ cho anh em thì mình cũng khuyên anh em là cái tỷ lệ lúc nào nó cũng chắc chắn nên chúng ta lên lót vào còn đâu anh em nào tham thì chúng ta lên vào con 85 này hoặc là theo cách đánh của mình bảo anh em rồi 7 trên 3 anh em nhé đó đây là cái đường cầu lô khung Thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta đài lôi tuần thứ 5 và lô khung 3 ngày của chúng ta anh em nhé. Về phần uh, lô khung của chúng ta thì là bạch thủ lô là con 85 này. Và về phần đề chạm 8 và bộ đề 23 thì trong 8 con này thì cá nhân của mình kết mỗi là con 87 này. Anh em để ý cho mình anh em nhé. 87 và cái đầu 8 cho mình. Anh em nào mà đánh ít số thì chúng ta cũng có thể tham khảo thêm. Thì mong mình cũng mong muốn là tất cả những con số này